23 ngày 4 tháng 3 năm 23 thứ bảy của miền Bắc Cali San Jose số địa chỉ là 909 Story Road ở trên lầu phòng 290 ở lời tỉnh đó tính uh, theo bà con ở xa về cái đóng núi bị đóng cửa yeah. cái này bị trọng cắt để hỏi lộn xộn nhiều quá cũng làm confuse cái mở này ra để có à, chạy tứ tung á chạy dưới hè chạy gốc cây chạy vô chùa thì bị phật tử vậy thôi dèm pha mấy ông thầy thì dèm pha nói à, thiên tâm là tà đạo mà chùa mình á phải à, chùa người khác trên đó không có đường nào để binh hết thì cuối cùng bỏ tiền làm chỗ này để cho họ thiên có chỗ uh, <laughs> tiện hả à, rồi cái mẹ cũng tị nạn nữa trai mẹ cũng tị nạn nữa tị nạn tự trên núi cái bưng về châu hồi chùa có không không bây giờ ẩm cha mẹ để lóc nhỏ bên này bữa nhà mẹ cha cũng hiện về với mấy ngày tới đại thiên dương đó cũng có hiện về mẹ nói mai mốt mà còn phải để cái bản đúng giờ mở cửa đóng <laughs> cửa chứ giờ cứ bỏ à, mẹ bên đây mà hay là phật phật cũng phải đi trốn với mấy người vô minh nữa nhắc tới vô minh thì mình mới nói bắt đầu mình nói tới đó có nên nói chuyện gần đây thì à, tin tức về quý à, vị thấy vậy đó mỗi một ngày nó nhiều chuyện biến động biến động lớn nhiều chừng nào thì đức thầy giải thoát cái thiện chừng đó giống như là trước năm 2019 trước covid thì ở việt nam mình những cái tỉnh thành nhỏ nhỏ dầu sao người ta cũng khổ nhưng người ta không chết đấu nha tại cũng có lên bình dương công an việc làm thì à, à, cũng nuôi được uh, cha mẹ với uh, ba bốn đứa con là dưới ruộng đất thì giờ hết rồi cái lên cái bị cái mùa covid một là cha ẹt hai là mẹ cũng ẹt nhiều lúc cả hai đều ẹt luôn rồi cái <laughs> chưa tính nữa thì cũng còn gì hay chú đồ cũng còn nuôi mấy đứa nhỏ tại ba má nó chết rồi cái gì ba má nó giờ cũng bị mấy công ty bình dương với mấy công ty nhà may dọn đi nữa cho nên bây giờ á, ở Gành Giáng hay à, những cái tỉnh miền Tây á giờ mấy đứa nhỏ nhỏ từ 5 tuổi tới 12 tuổi nó ngủ đầy ở ngoài đường để nó không có nó không có ai mướn đó. còn những anh chị nó thì đi tha hương đi bán giấy số cũng chẳng ai mua cho nên giờ quý vị về thấy cái cảnh hôm nay với cái cảnh 2018 19 thì trước nó khác xa trên nước Việt là cơ bản đi cũng khiếp vậy có lúc đi rất là nhanh có lúc đi rất là chậm tại nó phải đồng bộ với mua Putin đồng bộ với bay lên lắm cảnh Ờ, đồng bộ với ờ, anh tập đủ không thì nó nó mới ngã cái rạch nó mới tập xuống thì uống nước vậy mà vậy cho nít ở Kentucky ờ, kia không trời ở xa xôi qua thăm mình tốt nhất máy bay thì à, bây giờ đầy hết cái bây giờ ở những cái tỉnh quê á người ta làm cái thùng mấy cái tổ kiến là cái là để lên mì hay là hộp cơm gì đó mỗi ngày những người nhà giàu của người ta cũng biết đang lúc tận thế thì à, nó phát tâm ta để đầy góc đường vậy đó chung là khổ nhưng mà lá lá rành là đùm lá rách lá rách đùm lá te tương ha thì kiến việt bây giờ là vậy chứ bây giờ chính phủ đâu đâu có đùm nữa chính phủ đang giết nhau hả thằng nào ăn nhiều quá mày phải ấu qua cho tao ăn lợi cái phần của mày đúng không nên à, ở trên đó thì mấy đại ca đấu đá với nhau trong những ngày tháng kế tiếp đó, nhìn thấy cơ bản là còn nhiều quan chức lớn sẽ bị vô họp tại đằng hoài nó ố ra nó cho vô hợp vô hợp chẳng thở cũng ố ra thì trên là như vậy ở dưới là cũng như vậy Hàng Châu Long đổi mấy cái màn hình này mấy cái này Mấy màn hình này là sao? Ờ, để đó mang thẻ góc dành lại chứ ờ đổ bài đó ruộng lúa thì những năm về trước mấy uh, bên uh, à, ông sản nó bỏ tiền vào hàng tháng trung cộng mà ông sản mình đi nó làm cái sòng bài à chỉ có có thẻ đi thôi là cho mượn tiền đánh đánh cho đã thua về là lấy hết dạ, sổ đỏ gì là phải đưa về đó không đưa đó là mệt luôn á trời ơi nó chơi nhiều trò mình đã không nổi nó chẳng bên tạo quá tạp nó an toàn đồ ổ mình cho nên nghĩ ra nhiều cái khôn á để mà đồng hóa nó việc nhất định là phải đồng hóa cho được nhất định là phải tiêu diệt trăm triệu dân con à, rồng cháu tiên trăm bộ lạc phải tiêu diệt từ mấy nghìn năm nay từ thời thuộc quy à, thành ông nhưng mà một đề bất tập quên đó là nước việt do của ông trời tạo ra không bao giờ để để bị mất và bị diệt chủng nó giàu cho bao nhiêu khổ nạn đến đâu nữa nước việt sau này vẫn quật cường trở lại trở thành một cường quốc gan tiền chịu không trăm luôn nó tính toán cả ngàn năm lưu lạc thì muốn đi đâu kiểu nào nữa là cũng trở lại hồi xưa chúa xô bị lưu lạc hai ngàn năm cũng trở về là gốc rồi nếu vậy mình mới lưu đặt từ bên tàu thời năm tới giờ mới có chín nghìn năm tới nhau ít quá <laughs> đúng sẽ lặp lại như thường không có gì phải lo an tâm lâu lâu mới ngồi mấy trên trời á mấy gì chị à, tiên là tiên trưởng nha tiên trưởng khác hơn là tiên thường tiên trưởng có chức sắc có thế lực cũng không giống như ở đây mình ông à, ông neo xanh làm thống đốc vậy đó à, chứ không phải là một người dân bình thường cái lâu lâu cái gì tiên chữ ngồi kể để chuyện trên trời cái mình mới buồn mình nói là tôi có duyên trái đất này tôi khổ trái đất nữa cái nó dễ tại ngày cái hỏi sao cái nó nó hồi thời mà hồng môn á thời sơ khai của cái quả địa cầu này cái quả địa cầu này là một trong quả địa cầu tuổi trẻ nhất trong tất cả các hành tinh sơ mộc tinh đều quả tinh thì cái quả địa cầu thời lúc hồng môn á nó là một cái khó lửa giống như mặt cái mặt trời nhỏ vậy đó nó quay nó quay lúc mà lửa phần phần phần phần phừng nè thì à, kỳ cái trên trời thì à, lãnh lệnh của chư Phật với cha đi từ tầng trời này tầng trời kia để mà đi làm việc mà chắc mới làm việc nghe công chức mà thì à, lúc đó thì đang ở tầng trời số 11 đi làm việc ở tầng đó thì thấy à, cái quả đi cầu đỏ quay nè giống như cây đuốc vậy đó thì lúc đó thì mới à, à bắt đầu đáp vô cái quả đi cầu này thì đó từ thời đó thì nay mấy gì nói là nếu mà so với so với năm của này là hàng tỷ năm đó mấy tỷ năm là chuyện đó có mặt trên quả địa cầu này rồi mà so với ở trên trời nó chẳng có bao lâu hết bởi vì nó là mới mấy ngày à những cái hành tinh trong cái vũ trụ này đều có con người ở cả ngày hôm nay trên mặt trăng cũng có người hành tinh ở ở sao hỏa cũng có người hành tinh ở và dạ, sao thổ cũng có một tinh quả đều có hết nhưng mà họ không phải là người mình họ là những người của những hành tinh khác họ có những cái uh, kỹ nghệ cao cấp hơn khác họ bay qua đó thì trở về câu chuyện của mình là tại sao mình phải nặng nợ với trái, trái đất này trong mắt việc trái đất này là một một cái nhiệm vụ chứ không phải chỉ riêng nước việt chẳng qua là gì phật như là đầu thai nước việt đức thầy là sư phụ của kiệt ở nước việt ngày xuất hiện thì phải người việt nên nói tiếng việt chứ cái người mỹ này hay là người âu châu người anh người pháp nó cũng trả lại gì trong mắt của kiệt này hết một phù du thôi không có người nào nói là bằng người alexis ngày xưa rất là thông minh rất là cao siêu nằm ở giữa à, giữa Âu Châu và giữa bờ biển của New York á, là một cái lục địa ngay đó là gọi là à, tam gì ta à, tam giác á tam giác quỷ thần á hả ờ à, nói gì đó thì ngày xưa đó có lục địa mà hôm nay những nhà khoa học đi xuống dưới đáy nước cũng vẫn còn thấy những cái lâu đài đồ chìm đó khi khi nhân loại của mình khôn như cái thời Atlantis đó thì ở trên á không có cách không có cách để mà dạy không có thanh lọc dạy dỗ tức là thanh lọc đúng không giống như giống như một đứa mà nó ghiền gì kia nó um zombie đi mấy thằng zombie á đứa nào còn tỉnh tỉnh thì còn dạy được nhưng mà đứa nào bị mất lý trí thì mình đâu có dạy được như hôm lát với nuôi với chân lòng này cũng vậy có đứa mình nói chuyện còn hiểu nha có đứa mình nó không hiểu thì sao giờ phải chích thuốc à, à ý mấy thì từ từ nó chết sớm rồi còn có người mình cũng vậy thì advanced nó quá khôn nó không còn biết gì tâm linh nữa thì thời đó giống như thời ông Noa vậy đó vũ sổ cả chết hết thời hôm nay á nếu mà cơ trời mà đi chậm khoảng chừng năm đến 10 năm nữa thì chung cộng nó, nó thì nhuộm đỏ quả địa cầu này thì lúc đó con người mình không còn để mà có lý trí để suy nghĩ nữa và không có biết cha trời là ai không biết mẹ đất là ai cũng chẳng biết phật ai bữa nay bển á tự phật đi đấu giá mấy tỷ vậy đó ừ. thầy thời đó bị nhắm chìm một cái mọt vì con người khôn quá quên đi tâm linh quên đi thượng đế nước việt cũng vậy cách đây mười mấy năm gì trước khi mà kiệt biết kiệt là thiên tử con của cha suốt này làm nhiệm vụ cho nước việt cha nói trên thế gian này có hai người cùng một ước nguyện tại lúc đó mình cũng bốn mấy tuổi là mình cũng mong cho nó là lẹ đó để máu cũng còn hang mà đi đứng máy bay rồi khỏe luôn không có hai người cùng ý nguyện giống nhau cái mình hỏi gì là ai tại vì lúc mà mỗi lần việc chờ cơ bản xảy ra lâu quá thì mình than than cái gì mới mới an ủi mới giải thích nó có một người á hôm nay tám mấy tuổi mà cũng y như ngài ngài còn trẻ hơn ờ, kia nhiều mà lo gì nhưng mà cả hai đều sẽ đạt được ý nguyện trong một cái đời này hai vị bồ tát đó là ngài đạt ba đạt ma sẽ lấy lại quốc gia của ngài tây tạng sẽ lấy lại thì chuyện này cũng vậy sẽ về trở lại gây dựng mình nước Việt trong một thời gian không bao lâu thì hai người cùng quý định nhau thì một người mình thấy ổng hiện giờ là bả sờ sờ không ổng còn ổng còn ok thì hôm nay mình cũng có nhìn mỗi lần mà buồn buồn á coi thử coi à, bữa nay có lên nói chuyện được không tại vậy ở trên nói là ông sẽ là người về về đánh tỉnh tây tạng tại sao này trung cộng cho năm sẽ bảy nha quý vị nước việt lúc đó thì chiếc xuồng bọn nó bị sức dây rồi rồi uh, hoàng sa trường sa chỉ có cầu hoàng ba cặp đỏ là danh chánh ngôn thuận ngày xưa về đệ nhị đệ tam bồn đệ nhị cố thịnh thiệu là chủ thì chỉ có cái đó thì liên hiệp quốc với mỹ nó mới uh, lấy lại cho mình cho nên cái lá cờ này á, mà nó phải là chống cạo ngá ở đây thử tưởng là lan này máu trời thêm màu hồng nữa như là lúc đầu mình có hình này mình nói chuyện hay từ ngày mà phủ hoàng đỏ đó mà xuất hiện ở sài gòn đó phủ hoàng đỏ này là nước việt bắt đầu cơ vận xây chuyển đó là vương hoàng đỏ để cái mới nhất đi nó còn có ấn à, độ việt nam hiện lên tức là mấy vị làm đủ hình thức để mà cho cho Việt Nam biết là có à, thiên tử hạ phàm có hồn đi trong núi đang lo tụi mày đừng có quậy quá mình có học cộng một rất là nhiều máy ông rồng rất là hiện hữu Đấy không đừng nên chim heo này nữa à. này nữa này là thiệt quá này bệnh long á ngậm cục ngọc này trên núi là hai hàng mắt ổng nó cũng này mở cái này sao ba nó sao nhẹ này còn sao nhẹ trên đỉnh núi nó không bài nè chúng mình trở lại lắc cờ nó tiếp là đó hai ông, cái này trở lại cái hình nhất là cái uh, ờ, dấu hiệu thiên tâm xuất hiện trên sài gòn dấu hiệu thiên tâm này xuất hiện trên sài gòn xuất hiện trên thiên long sơn là có rồi mục đích mới gì chỉ cho nhân loại biết chúng mày đừng có zombie nữa đừng có ờ, nghĩ là kiệt lão tụi mày mới lão tại hiện giờ kiệt bị là chữa là bố không nữa không nhưng mà mình nắm cơ bản làm sao mình ảo nếu ảo thì vậy đức thầy cũng là ảo chặn trình cũng ảo luôn à. sáu quyển ờ, sắm cơ đức thầy là tiểu thuyết à không đúng cả kho gần cả một cái gọi là năm loại ảo á loại cầm mã táo loại xanh giúp sinh sao chức quyền giàu có loại kiếm cận loại con chiên mà ngoan loại phật tử cù cà thảm có trí tuệ để mà nhận thức được mình là tu mà có bi không à không có trí không có dũng mấy ông thầy thời nay đâu cho cây đuốc đâu đốt mấy ông chỉ cho kêu có ờ, nhiêu tiền già thì mình không ông đưa cây gậy rồi chấm chứ đâu có cây đuốc thầy còn cái này mở mà này chị làm đè làm làm đẹp giúp ngạn này máy chống cộng nha này tự nhiên cái điều hai giáo tiền tâm nữa rồi đã, nói chuyện này bữa nay Doãn Thưởng, chúc mừng Doãn Thưởng nghe lên làm chủ tịch nước rồi President ở Việt Nam Ta biết Doãn Thưởng không? Không mà không? Doãn Thưởng hỏi mất thiết, ban tuyên giáo ai gõ thử vô còn thiếu mình ba bao nha hay vô hồi lúc trước vô qua nhìn chị bệnh á hiếu nó kêu mình thắng nhìn vô á hồi xưa anh tao biết mười mấy năm trước bệnh muốn chết đi qua bên nhật chị sao mình có thằng em nó thấy anh chị ơi anh là thiên tử anh thắng giùm bạn tôi nó đang chị bệnh bên nhật hả chị nó là bạn tiên giáo giỏi thưởng cho nên tự nhiên bữa nay ông nội là lọt lên làm tổng thống tổng thống nước việt cái chuyện này nó tình cảm nó không dám nghĩ mặt nó vậy sao làm tổng thống được đâu giống vừa mà chết đâu nó tức ngầu không á à? <laughs> đây là mặt này vậy nó có chuyện của em sẽ lên vậy ngẫu nhiên thế nên võ thượng thiếu mình ba ngàn một đội. chết lá cờ này không phải mình chống cọc mà mình nói là sự thật những gì chỉ cần phải nói để cho gọi là những người thời nay lì lợm đa số những người lì lợm họ đều là thú vật đầu hai lên cho nên là họ không có nhận thức trong kinh phật nó nói chúng như giải thích này chỉ lá cờ này á mấy vị nói là đức thầy nói cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng ba cọc ngang hàng là treo muốn cho dân tộc việt nam mà không còn á mười mấy à, mấy đứa ít mà từ năm tuổi tới mười mấy tuổi mà ngủ lang thang hè phố và có công an việc làm á và diversify economy tức nghĩa là à, đem những cái kinh tế của những cái nước khác đi vô nước việt á là chỉ có nhờ thằng này là hùa mãn nè người đem sắp chịu trên hiện đi về Việt Nam một cách rất là đường đường chính chắn người ta feel comfortable người ta không có cảm giác là là bị sợ hãi thì người ta mới dám bỏ tiền tiền là, là máu huyết mà đâu ai ngủ đâu giờ đem về để đưa vô miệng cọp Việt Nam cộng sản không có tình gọi là đồng chí đụng ai cũng kêu đồng chí thật sự mới gì nó cộng sản chỉ có danh lợi và hạnh thù hôm nay sáng là uống cà phê chung nhưng chút chưa chưa tao đang cộng tới tao cộng mày à, họ là như thế không có giống như mình mình có đạo đức có con của cha trời mẹ đất dạy dầu sao á nhân lễ nghĩa trí đức đều phải có thì mới nắm được vận mình quốc gia còn cái này không có thì quốc gia sẽ đi đến diệt vong bữa ở mà từng rồi đi tiệc của hoa phà hoa phà viết tắt là Vietnamese American uh, Business Association thế trong đó có tự nhiên gặp, gặp lại đợt trọng ở phố Hồ Sa năm năm trước phỏng vấn kỳ trên núi kỳ cũng nói trang là nó xảy ra gần hết rồi đó cái là gặp anh mừng quá cái anh phỏng vấn mình kéo mình vô phỏng vấn mà lúc đó trời lạnh nha cái mình lấy cái khăn vấn gì nè bữa ai không biết quất cho nó bớt tại bữa đó cũng năm độ á năm độ C nhưng mà Mỹ mình cũng khoảng nhiêu 35 độ buổi tối mình kéo kéo chiếc thét là xin lỗi kéo chiếc uh, à, Vinfast phỏng vấn nói chuyện chung chung thôi nghĩ sao nói vậy à mà nó có phải là cộng sản phải quốc gia mình mới hàng thì à, nó có hỏi tiên tri về chiếc thét la này sống hay sẽ chết nhưng mà mình đâu có nói được à, đi, đi vinh ra à. mấy cái này phải do mượn nó phải qua mỹ nó phải lên liên long sơn nó lại cha làm sao chứ nó không á nó trở thành rùa rùa rùa là gì ta thịt thịt rùa thường thường làm gì ngon nhất hả rùa sao cà ri á có thể chứ nên là nó phải giờ nó phải nó phải hiểu về tâm linh à? còn nó không hiểu về tâm linh nó không có lại cha này mẹ chuyện đó mình không bảo đảm nha hồi xưa, ông xưa nguyễn trung hòa là cố gắng của ông phúc nguyễn trung phúc cố gắng của ông nguyễn văn vũ ông qua mỹ ông còn phải lên trên núi ông lại cha đây mẹ ông á ông lên cái ông biết việc là chân mệnh cao nó mày làm đệ tử ông ở ông là thiên ma à, ở tầng trời tha quá từ tại thiên mà dám phạm thượng tối đêm đó bị mấy vị quýnh hết chặn nó bay về việt nam không kịp luôn á rồi cái vô bệnh viện chờ gãy chữa bệnh cũng không hết không biết bệnh gì cái chạy bệnh viện bạch mai ổng là trong bộ chính trị lớn đưa bệnh viện bạch mai chữa cũng không hết ở bên đây mình cũng khám cho nguyễn trung hòa ổng là tối tâm linh của mấy ông mấy ông keo rồi rồi mới hết nghĩa là hiện giờ có hai người thiếu mình ba nha đó là võ thử và nguyễn trung hòa ông hót hót ở đâu cũng chính sài gòn hay là đó rồi mai mốt sẽ có vào cái phương hàng thứ mình ba ngàn nữa mới thì hết là kiện không thắng là bà đã chống luôn à, tại vì xuống đây á là cái nhảy dù xuống trần á mà một số người mà làm nhiệm vụ á thì uh, nó có tiểu đồng trưởng sư đồng trưởng phải không tướng rồi phải không nhưng mà đức thầy là thống sói đúng không còn mình đức cũng là cấp tá cha là là, là, là cao nhất rồi mình nói đây ngày này sẽ xuất hiện nghe quý vị tin chuyện đi nhưng mà khi nào nước việt khổ thì là khổ thiệt bây giờ cũng còn ngáp ngáp cái quan trọng là việc nói là tiếng nói hôm ngày bốn năm nay trên youtube là cho những đứa con à, à, những đứa du học sinh nha tất cả luôn ngồi thành lớp mình không có nói về ba má nó là gì hết mình chỉ nói cái tuổi trẻ nó qua mỹ là nó hiểu rồi nó have vào right nó có quyền đi về việt nam nắm nhận mệnh quốc gia còn nếu mà đưa đào ông quân lên tổng thống để tan ông sẽ giết sạch mấy đứa đó sao dễ gì vậy thì thượng à, đế cho ai nó cũng là trên trời xuống Tuy là cha mẹ làm sai thì chưa chắc làm sai đúng không rồi mấy đứa nhỏ mà con của à, à, ho mà khi mà ngày xưa bị ba nó bị bắt ở ngoài hà nội ở chạy đầu nam hà rồi bị đài đọa mấy năm hôm nay nó cũng là kỹ sư bác sĩ thì nó cũng có quyền cho nên những cái tiếng nói của trên ngôi tiếng việt official của hôm nay đều là cho những cái thế hệ cột trụ tương lai bác chồng con sắp sửa ra đi bác bác những bác gì ngày xưa bác uh, gọi dịch sắp à, nếu mà có ba nha mình chưa chắc nữa hôm nay là tiếp uh, chủ tịch nước nữa tất cả đều để cho họ đối diện với cái nghiệp quả và có cha xử thế gian mình không có quyền ai xử ai hết chỉ là đóng thế cá nhân là xong bữa giờ nó lộn cho ta hai chục tỷ không thì đóng thế đi đừng có trốn thế rồi lúc đó muốn muốn, à, muốn mua tàu à, à, du thuyền hay là à, cái gì á thì à, lúc hỏi mái mình đóng lại cho dân để mà xem bệnh viện bệnh viện sắp sửa đóng cửa nhiều lắm nước việt hồi bữa ở bờ ngang á nó còn về cái hôm nay thắt chặt lại chút mỗi ngày nó sẽ đi chặt chặt lại đi đến khi nào mà dân đói á dân chịu không nổi đó dân ăn thịt mấy thằng công an á thì lúc đó à, đức thầy xuất hiện cho nên cái cờ này là của vô thành thái ngày xưa ở ờ, đèo này luôn cũng đang ấp nói về cơ vật thời xưa ông Noa thời Chúa Giêsu thời cái tay ờ, à, mà đà Mỹ á ông muốn tay che ông nóng ai cũng nói ông đi mà cuối cùng mình ông sống trên tàu đúng không à, rồi à, à, cái ông mà à, ông gì xây cái à, tháp ở trên của mình tháp á người ta cũng nói ông đi nhưng mà ông áp hen vậy đó tháp áp hen vậy đó thì cuối cùng á bữa nay công ty dương ổng rồi đến thời chúa xu cũng nói ông đi cho nên đóng chúa xu ba cái đinh đúng không thật tích ca mình cũng nói thật tích ca nhãn cho mà ăn đoạn ngựa gãi gai cho đạp chơi làm vật tử muốn đi trên thông cho thử mấy cái gai nghe là con người nó lì nhỉ vô minh đó cũng y như là bởi vì mình mới nói khúc này để mình đọc này nha à. cách đơn giản nhất để dùng quang minh nhãn phân biệt ba điều sau một xuất sanh đầu thai đội lớp người hai ma quỷ đầu thai là lớp người ba thần phật hạ phàm mang hình dáng phàm thì phật thánh tiên cũng giống ma quỷ thôi hả cũng là mỗi hàng mắt đúng không cũng miệng cũng ăn đó mà quỷ miệng nó lanh hơn với lại đẹp trai hơn nữa thứ nhất xuất sanh đầu thai đội lớp người rất ghét rất ghét xuất sanh đầu thai là người rất ghét nói về Phật pháp nó đâu nghe hợp lỗ tai đâu cho nên khi mình có điểm thiên á mình nói mấy anh khúc canh nó chuyện có nổi nó kêu dở nó phải cắt thôi mà, cho nên mấy vậy mấy bà tiên mà xuống trần mà muốn trở về với cha mẹ đó, là phải bị mấy đó hành mà khi mà bắt đầu tìm được cái chút ngõ để đi về là bị mấy thằng chồng với mấy bà chị với má rồi quýnh mày nghe lời thiên tướng kiện á đó nó ảo thì xuất sẵn đâu biết nhưng mà quay độ thì xuất sẵn cũng là con thượng đế nhưng mà nó không phải mấy tỷ năm nó mới thành phật được còn mấy bà tiên vừa xuống quá trời sợ rồi khổ quá thì khổ phải tôi lập đạp tôi đi về à, tiếng nói chuyện đang đang có à, thiền bắt nhẽ rồi phải nhảy lên thiền cho kịp là bị xúc tranh kéo xuống cho nên họ em mới nhận lại là gì đó chúng sanh đầu hai là lớp người ghét ghét nói về Phật pháp không tin không nghe về luôn phủ nhận tất cả Xúc tranh và thường phạm thường hay xem thường tam bảo thì chỉ nghe lời đồng tình và ca múa cho nên giờ mình chế chế đâu chút ca bữa nay có ca ca nhiều nước mở quá chán thiệt à, bữa nay mình chỉ nói chuyện thôi thì là mình phải chế chút để mình hạ cái tầng của mình xuống mình tại mình ở trời lo mình vô mấy bản karaoke xin từ gì đó xuống để mình dụ mấy chút xanh này nó nó về trời còn mấy cô tiên thì dĩ nhiên có kiểu nào đó thì mấy cô tiên cũng đã đã, đã biết đường về thì mình không lo phần đó chỉ lo cái phần mấy thằng chồng thôi chồng anh ba má rồi đó chị nữa Số 2, ma quỷ đổi lớp người Hay giảng pháp Ở trên đài quạt trời Tại xưa thời Phật diệt tận á Ma quỷ nó thăm Phật Ở thời mạo Pháp thì cho con của ta Đầu thai làm tăng ni Mặc áo vàng, cờ tóc Cho nên những thầy làm trên Youtube phải coi chừng Nhưng mà nó không có nói hết nha nó một phần thôi đa số những gì thu tu chân chánh họ ở họ có họ có xuất hiện trên màn hình mình phải coi á thì uh, kiệt chỉ đưa hiểu thôi nó tội đúng cái mặt ông còn ông nào bd đẹp trai rồi ông nói luôn lắm chẳng qua là đọc kinh dịch lại thôi còn ông nào giỏi kiệt đã nói rồi nhà cử sĩ là bồ tát và thượng tiên quá là phật ngài là ba đặng ma mấy gì kiệt biết tại cái hào quang của ông còn mấy ông thầy này á để thôi nhưng mà thua mấy phật tử ờ, ờ, lên núi lại sám hối nó không có hào quang thì làm sao mà gọi là bồ tát được rồi đó mà kiệt mấy họ lập sổ ờ, coi từ ông oh, ông này là khỏi Angola xuống thích nữ gì vậy, Việt Nam nói tiếng á ô cái bài này chuyên môn đi phá phá thật nhiều là nhiều kiếp mấy gì có một cái cái, cái cuốn sổ để mà mình biết chứ mình là người thường mình không có biết được cho nên những gì mấy trên mạng mà chúng hết có ông này giờ nổi tiếng đến như nào mà biết được cái tốt, ông tích cười nó ông nhắm hết hơn nó không đụng chạm nữa lắm nãy nó nói là nó ma quỷ đội lớp người hay giảng pháp nói điều hay lẽ phải cái ma quỷ mà nói những cái kiểu như mình ai mà nghe còn mình là thiệt thì mình nói là thiệt cái thế gian này nó phải như vậy thôi à cái thế gian này nó đang à, náo động điên cuồng thì mình nhiều lúc mình quán nói chuyện để nó hợp thời còn ma quỷ nó chỉ kéo và dụ mà nói mà nói là kiểu kia cái ai mà cũng dược mình nói là thật việc thật thuốc đắng gì dạ giải tật mà quỷ nó đâu giờ dám nói ô tất cả các con phật tử mỗi lần có mang thầy giảng pháp là bao chục nghìn người nghe đó ô tất cả các con là tu là gù là đáp không <laughs> dám nói chuyện đó không bảo đảm không dám nói luôn <laughs> mấy người ủng hộ thầy ông lại đó rồi từ từ đi sẽ đụng biết mình đã biết từ lâu rồi nhưng mà để cho đi cho đã cuối cùng á khi mà đức thầy xuất hiện kịp xuất hiện rồi đó hiện giờ chính rồng chưa có đã nên mình cứ chọc chọc kiểu này khi chính đầu mình ở thứ hai là xuất hiện thời lúc đó mới vui tự nhiên á cả trăm nghìn cái chùa trên nước mỹ này sợ lại à, bắt hết mà họ không biết là mỹ nó mỹ này không biết nó vô mua là ở gì trong đó để trong linh thiệt hóa mỹ nó vô ở gì chịu ma luôn là sao ở đây nhiều chùa ông thầy á con đầu ra cứ vợ ông sơn ông bác cứu gì nhưng mà chùa là chỗ nào mà có mấy ông ở rồi ma nó ở đó hả vô mua đi chết dạ các bạn đó ha một là giác ba lô về cưới vợ hai là tôi đàng hoàng theo này hệ thống nó vậy chứ nó không nó không đâu có gọi là pháp nạn pháp nạn nó khác hơn là là pháp phật bị tiêu diệt đúng không tại vì phật ấy là là đi trước tới khi thời phật thích ca là mình đang ở cái lúc giao thời cuối hạ quan này thời tận thế vì phật mà kế thừa phật thích ca đó, mà đi với bác mà ở núi kê túc mà truyền thuyết trong kinh phật có nói thì là phật với lạc sẽ xuất hiện đó đức thầy nghe là phật như lạc một có hai đệ tử này là hành pháp phật như lạc cho nên trên cái thực tế này kịch bữa bây gì kêu đó của con là số hai <laughs> em đọc tiếp ờ, cái lòng ma quỷ nè ma quỷ là con người hay ông ám nói điều hay lẽ phải nói chung hình tướng rất là giàu sang đẹp trai bd nữa đi chùa nhân hành tâm khẩu khác nhau tất cả đây là lợi hay có quyền quy rất cao đó là ma quỷ vậy đó còn nãy nãy à, à, cái kia là xuất sanh thì mình thấy đội lớp người rất ghét nghe nghe về phật pháp đúng không còn loại ma quỷ là nó là đẹp trai có chức quyền cao đó thì cái thứ hai kinh phật này là kinh phật nha số ba thân phật hạ sắc phàm vô sắc tướng tướng không đẹp trai dưới thân à, nghèo làm gì cũng âm thầm không nói lời hay với đẹp không giảng pháp nhưng cái họ làm là cho tất cả không riêng ai hay bị mọi người cho rằng hùng điên sống âm thầm sống âm thầm không từ từ chối bỏ từ chối bỏ tất cả riêng mình á là khác thì đa số những vị bồ tát thành thánh hạ phàm bên nước việt họ bán giấy số không có nhiều ông mới làm ruộng cuồng sợ lắm à, bên trong quan trọng bên ngoài quan trọng đầu tóc nhưng mà không phải những cái dạng mà tỉnh tửng mà nhập nhập rồi lắc lắc đi ngoài đường là nói uh, tiên cơ tiền chi cái đó phải nha họ cũng đang chờ kiệt về ở đâu riêng kiệt là khác kiệt là cha mẹ cho có tiền để mình làm núi nhưng mà nhất định là không có gây quỷ xin xỏ ai hết để tạo nghiệp một kiếp này là xong thì đó ba loại đó nhãn coi nhưng mà làm là những gì phật à, bồ tát thúc phạm á là làm lợi cho nhiều nhân sinh không có cho cá nhân sáng nay mình đọc cái này để cho quý vị biết về cúng dường làm sao có phước nghe người nói chuyện đọc kinh thiên tâm thờ cha mẹ mỗi ngày giữ giữ giới số 1 giới số 12 là ok đúng không là được về đúng không đeo thì bắt nhã lỗ đúng không nhưng mà cũng phải làm thêm mấy phải nhớ cầm đúng trong tâm mình có chánh kiến phải coi coi nơi nào hay nào là thiệt thì mình cũng dường còn ờ, mình mà cứ cà gặp mình đi sai là ổng đi xuống địa ngục là mình cũng theo ổng cúng dường một một trăm là làm ác không bằng một người làm lành cứ nghe là cúng dường là mình nói cũng dường à, một trăm người làm ác không không bằng một người làm lành một ngàn làm lành không bằng một người cư sĩ thọ ngũ giới nghĩa là cái, cái mức độ cúng dường mà cái công đức đó, nó sẽ tăng trưởng vậy đó mười ngàn cư sĩ không bằng một sa di thọ trì mười giới một trăm ngàn cúng dường sa di không bằng một vị tỳ kheo cộng một triệu di tỳ kheo không một vị chứng sơ quả tu đà hoàng mười triệu vị sơ đà hoàng không bằng một vị chính nhị quả tư đà hàng một trăm triệu vị tư đà hàng không bằng một vị chính tam quả a la hàn một trăm tỷ cũng vừa một trăm tỷ lần vị a la hàn không bằng một lần à, một vị chính tứ quả a la hán cúng dường vô số vị a la hán không bằng một vị vô à, tu vô chứng là Phật Cúng dường hàng hà sa số Đức Phật không bằng Một vị vô tâm đạo nhân Tôn giả A A La Lục cúng dường Bích Chi Phật Nên đời đời giàu sang Bằng cùng bố thí nam Phú quý học đạo này à, Cái sự cúng dường mình cúng dường đúng một người á là giống như chúng super bo mua một đô la mà chúng hai tỷ mấy gì đó hiểu cái công thức cúng dường không thì trong kinh phật nói cái này thì mình đi ngược lại ngoài đời mình, mình tính như thế nào mình nếu mà đón hàng mình cũng như người ác đúng không đón hàng mình biết thằng đó xì ke ăn trộm mà mình đưa xe cho nó mình đưa tiền cho nó để đi mua xì ke thì thời nay mình biết ai đó thì cho nên khi mà thiên tâm ra đời ở giữa giữa nghĩa là giữa tôn giáo và giữa đạo phật giáo cha mẹ đức thầy và hội đồng chứng phật chọn cái thiên tâm này ra đời để cho chung dung cho toàn thế giới tuy là không có khác ha như bên phật giáo đại thừa là ăn chay trường tam tịnh nhục thì nó cũng giống như tây tạng hay miến điện hay thái lan người ta cũng là a la thiếu gì cái quan trọng nhất là đừng có tạo nghiệp đúng không sát sanh thôi nhưng mà nó mở rộng ra có thân người có thật mới dịch được đạo đa số ở nhà kiệt bà chị có bốn năm cái chùa khách sĩ mấy nay bệnh tối ngày thì phải nuôi tối ngày là vì anh trai toàn là cháu không chát từ lên đường lên uh, máu tối ngày á nghĩa là mình anh cha là rất là tốt đức thầy khuyên kêu kiệt lên đây con khuyên ba cha dạ, trường tại vì dạ, bây giờ độ nhiễm độc nhưng mà ngược lại mình cũng phải coi sức khỏe mình à, mà cái những năm đạo ra đời mình phải chung dung cho người Âu Châu và người Mỹ nữa dạ. thì cho nó cơ hội mà đừng ăn đồ nhúc nhất là mày ok mình ngồi thiền đi mình giữ ghế số 1 với ghế số 12 là mình cũng được đi về cõi trời rồi đúng không còn mấy cái khúc giữa nó là khó không sợ mà già không sợ nghèo không sợ bệnh rồi đó nó là khó phải không ai mà không sợ đúng không nhưng mà ờ, đến lúc mà, mà chuyện mà phản cách đó quý vị thấy cái bo con gà lúc mà trái nhẹ đó thì nó là đang ờ, đang giữ mấy con đó, thả để nó cháy rồi nó cũng vẫn che con con gà đó bảo đảm sẽ thành bưởi nó cũng có dũng cảm nó lo cho con hết với bữa ở trong cái ờ, Africa Channel có một cái con báo nó dẫn hai đứa con đang đi tự nhiên có sư tử giết cái báo mẹ chạy xa giữa kia để là lạc hướng để cho hai báo con được sống thì con sư tử đến ăn thịt mẹ nó tức là người mẹ sinh cho hai đứa con sống quý vị coi có cái clip đó thì mình nhìn cái đó là cái gì cái đó là nghiệp quả nhưng mà à, à cái lòng dũng cảm hy sinh nó có thì đó những con báo đó hồi tiền kiếp nó làm nhiều tội ác thì nó mới đầu thai làm thân thú giống như kiều thường nói giờ địa ngục ở dưới đóng cửa lại ngày tạng sắp thành phật rồi thời hoàng kim đâu có địa ngục nhưng mà có thể rút cho quý vị rất nhiều lắm bây giờ mở rộng lắm trong đó sẽ có những nhân vật lối lạc trong đó trong đó có điều ghê là chắc luôn á có à, mấy à, vụ à, Việt Nam lùm xùm á mấy người làm chuyện không đúng vô hình thuốc kia này ngày nào á thì cũng như mọi người trên thế giới tại mình thấy nước mình là cái nước uh, nó hơi lạ hơn ở quốc gia khác mình thấy đúng không à, rồi mình có sắm cơ mình có đạo ba bốn đạo ra đời đạo thì nghĩ trên mấy trăm quốc gia trên thế giới cả nước Mỹ giàu sang đâu có mấy hiện tượng này thì mình phải hiểu nó có lý do của nó rồi từ đó mình ngồi lại mình coi gương lại mình cũng là người việt ở việt nam 100 triệu dân người bắc á, họ chưa có hiểu về tâm linh nhưng họ cũng là người việt đúng không phải coi lại những cái gì mà bề trên á, đã cho ăn sủng nước việt thì mình phải trân trọng kiếp này ra đời ở giữa phong ba tám bề thọ mở núi thiên long sơn thì đầu tiên là bị nhóm phật tử mà tu chung với mình cả chục năm á, đẩy cha mình nói mày ngồi thiền giỏi quá mày có quả nhập ma mày thờ thần thờ thánh thờ tùm lum á thượng đế là ai mà phật ờ, ờ, thì ờ, nói chung là chỉ là nam thánh thôi thật đây là nam thế chí và phật quan hai bồ tát thôi nhưng mà họ tu ấy là phật thì mỗi người họ đều có cách đặt nam mô quan âm bồ tát thì mỗi người của họ đều suy nghĩ khác nhau nam mô quan à, tất cả nay nó giao cái chùa mấy triệu với bảo tu cả tu càng tu càng trước ngày là tại sao còn những đứa con thiên thao kiệt bướm giờ không có lâu đứa nào nó mặt mà sáng sủa gia đình hạnh phúc đây trang nói vợ chồng hạnh phúc sáng sủa hạnh phúc và dạ, sức khỏe thì mình mới đọc kinh nó mới vô rồi mình ngồi thiền nó mới vô rồi mình có à, huynh đệ tỷ muội bạn đạo rồi mình có cha có mẹ con phật tử ha, à, lúc nào cũng bôi bác cha mẹ và không bao giờ tin phật như là sẽ xuất hiện thì dĩ nhiên họ càng coi kiệt chẳng ra gì rồi thì nên nhớ thì đã là về phật tử về bên con chiên con giáp cho nó mình cũng có thờ chúa xu thờ đức mẹ nhưng họ không bao giờ lên họ bước chân tới phật trên hết của thiên long sơn rồi phản chúa rồi hai hai cái này là miễn bản nha cái thứ ba cộng đồng ở đây mấy trăm hãng cộng đồng CNG Macaulay có năm sáu trăm nghìn người nếu mà tính luôn rộng lớn cách đây chừng hai tiếng Sacramento hay những dòng khác ngay giữa trung tâm này nó cũng hai ba trăm nghìn người thì ông chủ tịch là vốn của Nguyễn Nguyễn Nguyễn lập rồi báo của cha Nam là Việt TV đó là mấy này là cộng sản ngầm nắm nắm chính trị của cái cái, cái vùng này cả cha chủ này là cha Rangel là cộng sản thiệt luôn mình đang ngồi này là ổ cộng sản xong luôn mày á mày tổ chức nhóm nhóm để mày chấm bác hồ á nó không phải mình thương bác mình nhãn xanh nó nghĩ mình ngồi dưới gốc cây với cục đá là mình nói xấu bác tôi thương bác chết tôi làm gì tôi chấm ha à, xong xong nữa không không xong cái cộng đồng á bề ngoài á mấy ông cũng ờ, chào cờ này cũng bất thân này nhưng mà tưởng ổng là bên kia á ngầm ngầm không á ừ. là coi cộng đồng không giúp mình thì thiên long sơn nó vậy đó còn cái thứ ba á một trăm cái chùa ở đây thống sói lại là thầy thích định từ ở kim sơn rồi tất cả đại tử ông như này cô quyền không thầy pháp trơn rồi <laughs> ô tức hết thầy quán bảo cái bên đây nữa nè đổ tên lắm mà hết pháp lũ quán bảo thì sao vua Nhật Cộng hồi xưa lúc mà Nhật Cộng Việt Nam còn tiền á nó lần để qua trong thầy mình nghĩ đường số 11, 17 gì đây nè là phát lương cho mấy ông bên Mỹ là mấy chục triệu chỉ biết mà Đức nó thì coi mà đây mình có chùa mình biết hết mình chơi với ông mình biết là lúc đó chính phủ Việt Nam còn có tiền nữa Mỹ ờ, giờ ừ, chính phủ hết ngân khố mày bởi tự mày giết mấy à, à, cà lùa cà đi thì cho nên cứ cứ uh, ca sĩ này tới ca sĩ kia vào bữa nay có một trai gì à, một trai gì mà làm mc cũng nổi tiếng uh, với ông ngọc ngạn á tháo tháo mấy người nghệ sĩ á họ vô tình đi xuống địa họ không biết á ừ, mình cứ nghĩ là từ thiện đừng nói ờ, chuyện này không có nói nha phật trời thương chúng ta, nói trước để mai mốt á xuống địa ngục đi địa ngục đóng cửa làm thú á rồi đừng có nói là không ai nhắc tôi tại tôi đầu hai là người tôi vô bụng 9 tháng 10 ngày tôi quên không ta cho ông ta nói thiệt hết luôn á tức là à, nói dắt cho giặt để làm thứ xã hội á thì đó mới ông hỏi đó mc về rồi nãy nó mới, mới hứa được à con chim hộp lỡ cộng đồng chùa ở đây trong cái chùa là để trai thêm ông sơn rồi công giáo nữa không còn chưa đến nữa mới bắt ô mình tưởng nó mấy ảo là thương mình Đồ, chuyện nó có trách nghĩa nó bỏ ra hai chục triệu nó lo cho cộng đồng là nó là người tốt xưa giờ đó là cả thành phố Sa Lê này cái khu này của Việt Cộng cái khu Center tơ cũng nổi tiếng mà nhiều Việt Nam của Do Thái cái khu Lai này kia của Ấn Độ làm chủ Việt Nam mình chẳng là chủ ai gì hết mà hàng này á chị chế bỏ mấy chục triệu đô nó chở nó trồng cây với phong cảnh nữa để tượng thật rồi cho mọi người lên là lại rồi ờ, này kia mình đứng nó học khen mình tại nó cũng có trách nghĩa mình đang nói thành phần trách nghĩa đó còn hát ô theo cộng sản mình không nói mấy ông lên á mấy ông nội này là, là còn chửi mình nữa mày á mày ở cho kiên giang hả nguyễn tấn dũng ở kiên giang tiền này tiền của gì cộng đâu mà đem lên mà rửa thấy là phật kiểu nào tao cũng nói luôn cái là người của mình mà chửi mình thì có gì sao hết được không rồi còn ai tặng thơ anh em dòng họ thường uh, à, xưa thì cho nó thoải mái xe nè tiền nè đi đặt uh, ờ, bò đi em à, đi bên đi này nọ cái lúc mà cha mẹ nó tiền này là để là để mà lo chúng thành là từ đó mình mới cho những nhín lại cái đầu mấy anh em trong nhà mình với bà con bắt đầu nó chửi thằng này nó điên rồi nó dạo nó điên nó nó, nó, nó cứ ờ, mê tính gì đó nó không tôi xài tiền cho trong nhà cũng chửi mình luôn nha và ai nó tạc hơn nữa mình lớn lên đây học từ lớp 8 hết high school rồi xuống Nam Cali học ra đi sư rồi bắt đầu tới lên đây làm chủ bạn mình là có trên cả ngàn nghìn người từ bạn thân chứ là giáo viên là đủ chọn hết tại ở đây quá lâu bạn chủ hết trơn ủa chị có điên quá rồi không dám gọi nữa thôi <laughs> mình nói thiệt để cho quý vị hiểu cái mặt này nó dài kiểu nào là coi như bạn từ chiến cốt chứ mà nó cũng từ mình luôn anh em cũng từ nữa không còn nữa còn uh, mấy nhân công hồi xưa trung thành á theo mình mười mấy chục năm đến lúc mình lên trên mạng mà nói rồi á tụi nó bỏ hẳn tôi ông nội này ông rảnh quá để tôi làm ông ờ, ờ, lên trên đây ông, ờ, ông xạo <laughs> rồi á cái thằng thần cuối cùng là thằng thần đi làm ăn chung nó cũng như vậy thôi nó cũng giống như cái suy nghĩ của mấy người đó thì cho nên những ngày đầu mình nhảy vào xuống đây á ở trên mới nói có chịu khó nếu mà họ mà có mà không lên con nói họ sẽ mỗi ngày nó giống như nhiễm chất độc trong người họ càng quên đi tâm linh nữa thì cái xã hội này nó đi vào ngõ cụt thì lúc đó chỉ có vũ sổ thôi nó lẹ nhất có nghĩa là giống như thời Atlantis chứ không có kiểu mà chuyện này trên trời thấp rồi cái đi lại phật đi lại đức thầy xuống xuống lẹ lẹ để mà cứu cái gì nó không còn nữa tại vì con người nó nó, nó, nó, nó hôm nay một mình cầm kim cầm gươm mà chỉ trời á lên đây có mấy nhà ấy, sau này á youtube nó xuất hiện thì có một số người mới hiểu việc sống hai thế giới phân nữa là trời ban đêm ngủ đi tùm lum ban ngày lên đây ngồi à, rảnh thứ bảy thì nói chuyện với gì thật sự không phải dễ mà một người á mà coi lại cái clip mà trước khi covid xảy ra thì rất là trẻ đẹp trai đúng không qua ba năm đó mình biết nhiều người chết khổ quá ngày nào cũng khóc à, với mấy chị chị trên bố em sao bây giờ có cách nào cứu họ nó vậy nó còn cái sinh hoài nên cơ bản nó bị trễ có là mấy ông thần nó không hết ngán phải xin cha cho lẹ lên à, mấy ổng là thần ở trong cõi vô vi nhưng mà cũng mấy ông cũng muốn lẹ còn phật với bồ tát á, thì thì cứ chậm chậm chậm chậm thì bớt chết thì cho nên cơ bản mà đức thầy không xuất hiện trước 99 năm á, là gì mấy cái nhang sinh học xin cho đừng có bơm tử này nha trên trên nước mỹ đừng có bị chia đôi này nha xin ra cali á đừng có bị đại bị động đất này tại vì mình lớn hơn hàng hoa mai trái đất này xin cho bảy năm hạn hán của cali có nước cho nên đổ quá trời nước à, xin đổ trọn hết rồi rút ra cali nó cũng giống như new york vậy đó một trận dịch khủng khiếp tại cái này là đám đám mà gọi là hai tháng nó nhiều quá nó làm nghiệp cũng nhiều lắm hồi xưa BOA làm nghiệp từ đây mà cái nó còn ờ, ờ, ở đây cơ sở ở đây gia đình bao nhiêu người giáo viên là lớn ở đây từ đó tới giờ cũng phải sinh cho nên cuối cùng cái dùng xe Jose này bị covid rất là nhỏ cho nên thời mà phố xa không dám chịu ai coi lại clip đó đi giờ đã triệu người coi nó đổ tới đưa hoài là lát nát là cũng là sinh về xin mời tuổi thoại giảm cho ông Trump lại cho Trump để cho ông Trump trở lại uống trúc với Donald Trump lại rồi rồi bữa vụ à, mà ở hạ diễn là lộn xộn cái mình mới xin cho mặt khe bạn mình là kêu là mặt khe gì nữa nói gần xin với sỏ rồi gần đây xin cho em rá đệ tử sám hối hồi xưa con là vậy ở đây thắng luôn hà hay quá này bữa xem cho họ này nữa <laughs> bữa ông gớt đài rồi nhớ không đầu thứ mười là cái tối đó để chịu nổi cái bắt đầu sinh rạo nó không đậu được thì nó ok ông hát giữ lửa nha Hôm qua bảo ông làm sao mà trung trọng nó nhận lỗi là covid 19 là từ vũ hán tại nó chết hai mấy triệu người thì nó sẽ thường mà thế giới bây giờ mình à, tổng cộng ba triệu người chết trong đó chỉ có hàng tỷ phú mà nó chết bệnh covid thôi là nó thường trung trọng cũng mạt nghiệp hết tức là mỗi cái mạng người nó có giá trị theo từng người mà lỗi của nó thì quý vị nghĩ ba đời dòng họ có bác lập trả nợ thế giới luôn hết <laughs> hàng này sẽ làm mấy cái app mà à. Còn cái ông này nè ông này nó lợi hại tất cả mà tất cả mà trên thế giới thay đổi là nhờ ông ông bạn này mai Mike Pompeo ở à, ông kia ông hồi xưa là giám đốc CIA mà ghê lắm á ừ. Trump á ông Trump là hơi tại thế giới của mình đang ở vào giai đoạn khủng phải cần có một người thắng như ông Trump hơi khủng khủng giống không mới trị được mấy khủng còn phải là thì kiểu này cho nên Putin á quá trời quậy ở trên nói Putin á là muốn cầu hòa mà bị tự ái mấy cái tuổi nói trong lòng của cầu hoàng cơ vận cơ vận của thượng đế đi là nghìn năm gì nó không hay đi đồng loạt khi sập là tất cả những cái thể chế độc tài ác cộng sản đều phải sập hết việt nam mình đứng kể việt nam mình giống như là gì ta giống như ăn có theo vậy không có không có không có không có ấy nhưng mà phật thánh tiên cũng không muốn cho khổ cũng không muốn cho cho giống như tan nát quá để mà gây dựng lên hơi khó tại vì một nước việt mà muốn trở lại liền lẹ liền á là dân phải lo có nhà thương à, y tế đàng hoàng rồi công an việc làm mà để là tan nát hết nó hơi khó cho nên cũng nương nương nương nhưng mà cuối cùng rồi thì là sắp triệu chuyên miền tự do bay qua bay về lúc đó mình sẽ có hai cái ổ ổ nước ngoài với ổ quốc ngọc ổ sài gòn với ổ sài gòn dưới năm nay lợi hại nếu mà ai là hôn thủ gia việt nam kêu ông này làm cố vấn là ngon con luôn còn lại gai chân ở trên trời cái lão nhỏ mà biết bao nhiêu ổng ở thành số 9 ổng là một thiên tướng mà thiên tướng là loại nhỏ thôi loại dạng giống như đại quý á chứ không có lên hàng tá nữa à, đệ tử của ông dương tiễn mà loại nhỏ à, dương tiễn có nhiều tướng ông này là một những tướng của ông dương tiễn không biết cái câu chuyện như thế nào nhưng mà không biết ý mình tại sao mình hôm nay mình nói vậy quý vị nhìn lại về kiệt kiệt có giống bị tưởng như là anh em hay là cộng đồng hết giống ảo à? không còn cái kênh của mình hiện giờ mình đang nói mình có giống ảo không mình nói thiệt luôn á nhưng mà 100 triệu người ở ngoài bắc họ vẫn kêu là ảo thế họ cứ nghe hai ba câu một cái clip hai ba người họ nghe hết cái câu chuyện đâm ngang không kiểu đó rồi cộng lại họ không có chấp nhận những cái sự thật thì có ảo bây giờ thì thấy tôi có ảo tôi thiệt nhưng mà chỉ có vô gai mới ảo á cái vấn đề là khi mà xuất hiện trên mạng là cơ trời để xuất hiện những gì một khác mà nói lộ cơ là phải đi về đúng không mà cho, cho là mình có quyền nói số phải xấu trước khi xấu đâu được à, nói số giống như số bờ bo hai bốn tám chín năm mười gì đó chút đảo ai đừng nói trước nhưng mà giờ số sổ thì phải nói chứ thì kiệt là nghe cái lúc mà được đọc lên số sổ rồi đó nghe xích beo go covid tới rồi đó nghe chiến tranh tới rồi luôn có hàng à, bao nhiêu chuyện mà gọi là ngạc nhiên surprise à, đột xuất rồi đó mà danh từ hiện động là đột phá đúng không cái đạo thiên tâm là đột phá kiệt là đột phá một vị chuyển lương pháp dương của cha sai xuống chuyển lương nghe là gì tái sanh đúng không chuyển lương thánh dương câu đã nói trong kinh điển là đây ngồi đây thì để mà đột phá những cái mà gọi là quá cũ vào nhân loại đã follow đã đi theo rất là sai đường thì nó một cái đột phá cực kỳ lạ thì mới thay đổi được mới cứu được nhân loại hiểu không mà ngược lại có một mình một ngựa vừa cầm cờ vừa cầm kiếm thì không có quân không có tướng thì ai đâu tính chỉ khơi động là những cái tâm hồn những cái tập thiết mà những tiên trời cái sứ mệnh đó họ có họ có cái thần lực rồi từ từ họ có ờ, mới tin nhưng mà ngược lại những chư thiên đó cũng sẽ bị hành hạ cũng kiểu như việc này tám đời họ định ít nhiều cũng sẽ bị từ thứ nhất là khi vô vô chùa là mấy ngàn chửi nói à. mày mà nghe là chuyện tỉnh thức nghe nghe đâu rồi đó là những năm đầu bây giờ mình nói là hiện tại trong đó trong cái Việt Nam á, những người gọi là cao tăng á không phải ai cũng xấu hết nha có những người ngồi thiền nhập định cái thành thông người đã biết kiền lại á và đồng thời á cái người mà những cái người mà những cái hội này hội kia mà xài ông linh hoặc là thiên lý thần thiên lý thần là như thế nào để giải thích cho lúc này cho quý vị nghe thiên lý thần là một về tất cả những vị thần những vị tiên trên trời mà vô danh tiểu tốt không ai vô danh họ không có tên tuổi ở thế gian mình thì họ gọi là linh thiêng lý thật thì họ vào một cái group nhóm ta nào họ nhập sát vô họ nói những cái lời siêu nhiên trước tiên là họ nói nhà có như chiếc đũa à, gì gì họ nói trúng mắt thì cái nhóm này coi họ là thành thánh thì, thì những cái thiên lý thần này á